Hello, xin chào tất cả anh chị em. À, làm thế nào để chúng ta đầu tư có hiệu quả trên thị trường chứng khoán? Hoặc là làm thế nào để chúng ta tìm kiếm được những cổ phiếu tăng trưởng có chất lượng tốt khi mà chúng ta đầu tư thì có độ an toàn, à, rủi ro thấp và lợi nhuận cao? À, đây là câu hỏi và có lẽ là phần lớn các nhà đầu tư cá nhân đều mong muốn tìm kiếm những cổ phiếu tương tự như vậy. Và trong video hôm nay thì uh, chúng ta sẽ phân tích Ờ, cách làm sao để chúng ta tìm kiếm các cổ phiếu tìm kiếm những cái cơ hội và đặc biệt là chúng ta có những cái cách làm sao để chúng ta biết cách uh, lọc xem là các nhóm ngành nào cái nhóm ngành nào đang được dẫn đầu nhóm ngành nào đang được uh, thị trường đang quan tâm à, như chúng ta đã biết thì trong đầu tư chứng khoán thì điều quan trọng nhất chúng ta cần lưu ý đó là chúng ta cần phải xem cổ nhóm cổ phiếu nào đang dẫn đầu trong mỗi chu kỳ à, chẳng hạn như bây giờ thị trường chung à, chúng ta đang thấy là à, quan sát thì nó đang gặp một cái đỉnh ngắn hạn và đang tích lũy khá tích cực à, với những khối lượng lớn và đang à, tích lũy như này thì chúng ta biết rằng là việc mà cổ phiếu đã vượt qua những cái đỉnh này và nó có quá trình rũ bỏ với khối lượng nhỏ thì đây là một trong những tín hiệu về cơ bản là tích cực à, tuy nhiên thì tích cực nó chỉ là điều kiện cần thôi nếu quá trình mà nó không xác nhận thì chúng ta sẽ có thể sẽ không mua à, tuy nhiên ở đây các bạn lưu ý là Dũng luôn luôn nói là à, nhà đầu tư chúng ta đặc biệt là nhà đầu tư cá nhân muốn thành công vượt trội thì chúng ta cần phải có một cái tư duy khác một chút đó là chúng ta nằm ngoài cái uh, cổ phiếu tức là những cái cổ phiếu mà nằm ngoài xu hướng thị trường chung đó là những cổ phiếu dẫn đầu đó là cổ phiếu tốt nhất và việc mà chúng ta cần phải tìm kiếm xem là cái nhóm cổ phiếu nào có thể nằm ngoài thị trường chung có thể cổ phiếu thị trường chung đang đi à, ngang hoặc là đang sideways nhưng cổ phiếu của chúng ta vẫn mạnh hơn và đang vẫn là tốt hơn chẳng hạn như vừa rồi chúng ta thấy có cổ phiếu HSG đây ạ à, HSG thì nó mạnh hơn thị trường chung thị trường chung đang đi ngang mà nó tăng rất là mạnh hơn thì chúng ta gọi là cổ phiếu mạnh hơn và giống như là chạy marathon thì chúng ta cũng thấy rằng là những cái cổ phiếu nào mà nó chạy ở cuối thì thường là nó làm sao có thể về đích được đúng không nó thường nó về đích cuối và Ờ, khi mà chúng ta thấy rằng có khi là một cuộc chơi đã kết thúc rồi tức là chúng ta thấy là một giải marathon đã kết thúc rồi thì lúc đó ờ, cái ờ, người chơi mới về thì làm gì mà có cái giải gì thậm chí là bỏ cuộc thì ở trong đầu tư chứng khoán cũng vậy chúng ta cần phải nắm rõ được những ngành nào mà nó đang được thị trường quan tâm như là chúng ta thấy là ngành bất động sản công nghiệp thì rõ ràng nó đang ở ở đầu đúng không ạ nó đang ở giai đoạn đầu của một cái chu kỳ tức là nó mạnh hơn thị trường chung đấy là cái góc độ mà chúng ta cần lưu ý à, khi mà chúng ta có những cổ phiếu nó mạnh hơn thị trường chung ở trong cái này thì Dũng chỉ phân tích cho chúng ta nhìn thấy những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung thôi tại vì video này nó không thể phân tích hết các cổ phiếu nhưng tuy nhiên thì các bạn có thể nhìn ra là ở ờ, cái nhóm cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung đầu tiên là chúng ta quan sát là những cái nhóm cổ phiếu mà nó đang được thị trường uh, có thể đánh giá cao hơn khi mà xu hướng của nó đang tốt hơn thị trường chung rất nhiều chúng ta nhìn là xu hướng tốt hơn nhiều người chung rất nhiều đặc biệt là xu hướng đã vượt qua đỉnh 52 tuần đây là một trong những tín hiệu đầu tiên để chúng ta biết rằng là cổ phiếu chúng ta khá tốt à, SZC tất cả những cổ phiếu SZL à, ZL đây là những cái cổ phiếu mà nếu các bạn nghiên cứu các bạn uh, quan tâm thì các bạn thấy rằng là nó đang mạnh hơn thị trường chung đây là cái điều đầu tiên chúng ta cần lưu ý à, cái nhóm uh, tiếp theo chúng ta cũng thấy được hưởng như là à, vừa rồi thì chúng ta thấy là H à, SG tăng rất mạnh còn Hòa Phát chưa tăng bởi vì Hòa Phát thì nó vẫn cần cần phải thu gom à, xem là thị trường chung tức là khối khối lượng mà à, nhà đầu tư vã lai còn nhiều hay ít thì trong trường hợp nếu cái cổ phiếu này mà à, nó đang cạn kiệt rồi xác nhận thì chúng ta điều gì sẽ diễn ra và cổ phiếu này cũng là cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung và chúng ta chỉ mua những cổ phiếu mạnh hơn thị trường chung thôi chúng ta có những nhiều cổ phiếu khác như là G à, VGC và chúng ta thấy là thị trường chung thì chúng ta cần phải xem là phân lớp thì rất nhiều cổ phiếu Vinazera này VGC này chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng mạnh hơn thị chung và nó cũng có rất nhiều cái dự án về bất động sản công nghiệp sau này chúng ta nhìn thấy nhiều cổ phiếu khác trong cái nhóm ngành bất động sản công nghiệp hoặc là cái nhóm được đang hưởng lợi về cái đầu tư công như là DHA ở ờ, DHA đây DHA cũng tương tự như vậy chúng ta đang thấy là đang được hưởng rất nhiều, nhiều yếu tố của thằng chung và nó đang tích lũy khá là tốt và những cái cổ phiếu này thì khi mà bạn hiểu uh, nó có những cái điểm nhấn và tích lũy tốt thì việc nó có cái sự bứt phá hay xác nhận chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta có thể tham gia uh, tham gia vào những cái cuộc chơi nếu các bạn hiểu rõ được cái phân tích của Dũng À, tại vì ở trong cái chương trình này thì Dũng không mua, muốn khuyến nghị uh, các bạn một cổ phiếu nào nhưng nếu các bạn hiểu rõ cái mô hình mà Dũng vừa chia sẻ cách đây một vài hôm thì các bạn có thể đã đưa ra những quyết định tránh tình trạng là khi mà chúng ta mua một cổ phiếu giả sử bạn muốn mua cổ phiếu nếu cho cổ phiếu này bạn muốn mua thì đầu tiên chúng ta có hai nhịp mua nhịp thứ mua thứ nhất là bạn mua khoảng 5 đến 10 phần trăm nhịp thứ hai bạn có thể mua 6 70 phần trăm ở trong nhịp này thì quan trọng là trong nhịp một bạn bị cắt lót thì bạn cần phải đưa ra cái tỷ lệ cắt lót đấy là góc độ bởi vì xác suất đầu tư ở đây rất là thành công khả năng thành công rất là cao 6 70 phần trăm thậm chí là lên 8 90 phần trăm nhưng việc mà chúng ta không cắt lót chúng ta bị bị sai ấy, thì chúng ta thường hay đổ lỗi cho cái cái người khuyến nghị chúng ta bởi vì chúng ta không nắm rõ được phương pháp chúng ta không nắm rõ được được gì ạ à? được cái cái hệ thống phương pháp nên dẫn đến là việc của chúng ta đi nghe ờ, ai đó phím hàng hay nghe ai đó mách nước đó là chuyện thực sự nó không thực sự cái cái, cái quy luật đó nó không phải là quy luật nhân quả bạn gieo một cái gì đó thì bạn mới nhận được cái cái điều ờ, mà bạn cần tại vì không có gieo chắc chắn không có gặt ở đây Dũng muốn nói các bạn gieo ở đây là bạn cần phải nắm được kiến thức khi bạn nắm được kiến thức bạn hiểu được kiến thức đó là phần nhân ạ thì lúc đó cái quả bạn sẽ hiểu được là cái hệ thống này phương pháp này mua ở đâu nếu bạn không nắm được cái nhân cây cốt lõi ở đây thì việc mà bạn mua bán theo một cái cảm tính là sử mai cổ phiếu này tăng đi thì chúng ta theo cảm tính là chúng ta sẽ rất là nguy hiểm trong quá trình chiến lược đầu tư à, tức tiếp theo chúng ta thấy là cái nhóm tiếp theo chúng ta có thể để ý xem là cái nhóm này thì liệu nó có thể tăng trong thời gian tới hay không chẳng hạn đây là cổ phiếu gì ạ cổ phiếu um, gas thì rõ ràng thì ngành uh, dầu khí thì hiện tại chúng ta có thể quan sát các cổ phiếu dầu khí thì với cái cổ phiếu dầu khí ở đây thì chúng ta biết rằng là cũng được hưởng lợi về khi mà giá dầu khí đã đợt vừa rồi nó có xu hướng tăng tuy nhiên thì để có lợi nhuận có doanh thu thì nó cần phải có sự tăng bền vững của ngành dầu khí và chúng ta cũng đợi xem xét cái những cái cổ phiếu ngành dầu khí trong thời gian tới ra sao à, ở đây thì ờ, Dũng thấy rằng là à, cổ phiếu PVS khối lượng lớn và giá tăng mạnh với cái quan sát này thì theo quan điểm của Dũng thì nó chưa để đi xa được bởi vì cái nỗ lực ở đây khối lượng lớn nó chưa đi cái giá của nó chưa tăng mạnh thì nó cần tích lũy thêm nhiều năng lượng nữa trước khi nó bước vào một chu kỳ mạnh hơn đây là những cổ phiếu này có thể chúng ta thấy là theo cái nguyên lý mà chúng ta gọi là chúng ta gọi là chạy marathon thì bọn nhóm này nó đang ở nhóm khoảng độ giữa giữa đúng không ạ nhóm giữa và nhóm trên đó chúng ta có thể theo dõi như là nhóm ờ, cổ phiếu ngân hàng thì nhóm cổ phiếu ngân hàng này thì có thể cũng là uh, chúng ta cũng xem là trong nhóm ngân hàng thì nhóm cổ phiếu nào chạy mạnh hơn nhóm cổ phiếu nào uh, tăng cao hơn như là ACB thì là một cái cổ phiếu của nhóm ngân hàng nó mạnh hơn so với các cổ phiếu ngang khác trong ngành đúng không khác trong ngành nên chính vì vậy thì chúng ta nên để ý những cái cổ phiếu khác trong ngành nó mạnh hơn như là tiên phong banh chẳng hạn đấy à, tất cả những cái cổ phiếu mà chúng ta đang tiên nó mạnh hơn thì chúng ta cần lưu ý à, chúng ta có những cổ phiếu như bidb nó cũng uh, thực tế cổ phiếu này so với nhóm của ngành trong ngành thì nó thực tế nó còn mạnh hơn của cả cái gì ạ việc công banh bởi vì nó đã có dấu ấn khối lượng lớn và nó đang cạn kiệt thì bạn biết là một cổ phiếu có dấu lợn lớn đang cạn kiệt thì đây gọi là mô hình vai đầu vai vì nếu các bạn có thể uh, xác nhận các bạn có thể mua gọi là mua sóng ngắn thì chúng ta gọi là đầu tư ngắn hạn thế vậy trong đầu tư thì chúng ta biết rằng là có nhiều cổ phiếu mà có thể chúng ta gọi là đầu tư ngắn hạn VVBank chẳng hạn như thế thì nó cũng đang tạo ra mô hình vài đầu vài khối lượng lớn gia tăng uh, nhưng tăng mạnh này à, sau đó thì khối lượng không tăng à, khối lượng không tăng như giá tăng mạnh thì nó phải điều chỉnh và những cái tín hiệu khối lượng cạn kiệt này nó đang là tín hiệu tích cực và bạn cũng để đầu tư theo kiểu là mẫu hình vai đầu vai vai đầu vai ngược và với tín hiệu siết chặt này thì chúng ta mua ở những cái nhịp tới thì độ an toàn rất là cao nên trong đầu tư thì các bạn à, Dũng hay nói là đầu tư ngắn hạn ngắn hạn tức là cái những cái mô hình Dũng đang chia sẻ đó là mô hình vai đầu vai vai đầu vai ngắn thì việc mà nó xác nhận hay là bứt phá đi lên ở cái vùng này bởi vì nó đã có khối lượng lớn ở đây đã vượt thoát những nhà đầu tư nhỏ lẻ ở đây cũng đã bị thua lỗ rất nhiều và đã chốt lời và những nhà đầu tư ở đây cũng có một chút lợi nhuận chốt lời thì việc mà rũ bỏ như này là thuận tiện tiện cho chúng ta đầu tư trong cái nhịp đầu tư ngắn đây là nhóm ngân hàng và các bạn thấy là cái nhóm này thì thực tế nó không thể đi xa được bởi vì nhóm này vẫn có thể là cao hơn nhóm về cổ phiếu ngành dầu khí một chút tuy nhiên thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là ờ, nó chỉ đầu tư mang chính trước sóng thôi còn những nhóm trước thì chúng ta thấy là có cả nhóm gì ạ à? bất động sản công nghiệp uh, nhóm uh, uh, hưởng lợi về đầu tư công đấy là những nhóm uh, mà chúng ta thấy rằng nó đang thực sự là rất tích cực nhóm dầu khí chúng ta cũng thấy là nó cũng yếu hơn một chút và chúng ta có thể uh, xem cái nhóm như là uh, VC, VHC cái nhóm này là cái nhóm chúng ta liên quan đến thủy sản thì VSC hiện tại thì nó cũng đang khá là ok đúng không những cái thời gian tích lũy có lẽ là cần thêm thời gian để tích lũy thêm năng lượng trước khi nó bước vào một cái chu kỳ mạnh hơn thì cái nhóm này về cơ bản thì nó đã vượt qua cái giai đoạn chúng ta gọi là giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn lướt sóng rồi thì chúng ta nhìn thấy một vài cổ phiếu nhóm ờ, thủy sản nó đang ở trong giai đoạn lướt sóng một số cổ phiếu đã trải qua uh, vượt qua giai đoạn đó rồi thì chúng ta có thể tiếp tục theo dõi thêm và nhóm cuối cùng chúng ta gọi là bất động sản công nghiệp à, bất động sản thì chúng ta thấy là DXG có lẽ là cái nhóm gần như là cuối cùng bởi vì cái nhóm này thực sự là đang à, huy động trái phiếu rất là lớn bởi vì thực ra ngân hàng đang à, hạn chế cho vay những cái nhóm như thế này nên chính vì vậy thì à, chúng ta cần phải theo dõi quan sát xem là trong nhóm bất động sản công nghiệp trong nhóm bất động sản à, Ờ, mà chúng ta gọi là xây dựng thì chúng ta xem là cái nhóm cổ phiếu nào mạnh hơn bằng việc và chúng ta xem là xu hướng của nó đang ở giai đoạn nào trong chu kỳ đây là một cách để chúng ta có thể thấy rõ được và ở đây chúng ta thấy là việc chúng ta tìm kiếm những cái cổ phiếu mà nó mạnh hơn thị trường bằng việc mà theo dõi các lớp phân khúc của nó nó cho chúng ta biết rằng khi nào chúng ta đầu tư à, vậy cái cái video hôm qua Dũng chia sẻ video hôm qua Dung chia sẻ thì các bạn sẽ thấy rằng là việc chúng ta đầu tư không phải là chúng ta mua cổ phiếu giá rẻ mà chúng ta tập trung vào mua những cổ phiếu tăng trưởng mua mua những cổ phiếu mà tốt nhất trên thị trường thay vì chúng ta tập trung quá vào những cổ phiếu đang giá rẻ và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ à, cổ phiếu Vinhome cũng tương tự như vậy chúng ta thấy rằng là rõ ràng à, so với các nhóm ngành ngành khác như là à, bất động sản công nghiệp những cái nhóm cổ phiếu ờ, về phân khúc trung bình thì ờ, những cái cổ phiếu phân khúc trung bình chúng ta cũng thấy là đang khá là tích cực như là TNG cũng đang khá tích cực đúng không ạ ờ, TCM cũng tuyệt, tuyệt vời đúng không ạ và chúng ta còn rất nhiều cổ phiếu khác như là GTN tất cả cái nhóm này theo quan điểm của Dũng thì xu hướng của nó vẫn tiếp tục uh, đi lên và việc mà chúng ta lựa chọn những cái điểm mua Ờ, ở những điểm mua này thậm chí là điểm mua này là khá ok và chúng ta vẫn còn một những cái điểm mua tiếp theo tuy nhiên càng lên cao nếu chúng ta chưa có vị thế thì chúng ta sẽ hạn chế mua hơn đúng không hạn chế mua hơn và ở đây chúng ta cần hiểu là ở ờ, đầu tư chứng khoán đặc biệt là chiến lược đầu tư tăng trưởng nó giống như các bạn ờ, cần hiểu như là chúng ta đang gọi là chạy marathon á những cái cổ phiếu mà mà nó đang tích lũy ở cái giai đoạn Ờ, đầu tiên tức là giai đoạn mà nó tăng vượt qua đỉnh 52 tuần đầu tiên và nó đang tích lũy nền tảng tốt thì thông thường những cổ phiếu đó là những cổ phiếu mà có tiềm ẩn là những siêu cổ phiếu trong cái chu kỳ nên những cổ phiếu này thường là nó đã vượt qua đỉnh 52 tuần thì rõ ràng là trong thời gian ngắn từ 25 lên đến 54 tức nó là trở thành siêu cổ phiếu trong cái nhóm phân khúc uh, uh, trung bình vừa đúng không ạ nên chính vì vậy thì việc lựa chọn các cổ phiếu thì chúng ta cần phải hiểu rõ được bản chất là những cổ phiếu càng mạnh nó dẫn đầu đầu tiên nó tăng đầu tiên nó tích lũy đầu tiên thì nó sẽ tăng rất là nhanh và cổ phiếu này thì khi mà nó đi từ bao nhiêu ạ 44 chúng ta tính 44 và hiện tại sang 54 tức là hơn 10 giá thì thực sự là cổ phiếu đã tăng khoảng độ 20 phần trăm thì cái, cái cái dữ liệu của nó không còn nhiều các bạn nhớ nhá nền một nền 2 và nền 3 dữ liệu không nhiều nên các bạn thấy là trong những cái giai đoạn này thì một là chúng ta cần phải gì ạ à, à, có thể là chúng ta bán bớt chúng bán bớt đi hoặc là chúng ta giảm tiểu uh, ờ, tỷ trọng đi bởi vì những cái thông tin nó ra thì chúng ta sẽ uh, thực sự rất khó đầu tư khi mà cổ phiếu bắt đầu có thông tin ra mà cổ phiếu không tăng đây là những lý do các bạn biết là trên thị trường á những cái thông tin mà mà ai cũng biết những thông tin mà thị trường uh, nói đến thì đó là những giai đoạn cuối của chu kỳ nên đây là một trong cái cách thức để các bạn nhận diện ra xem là khi nào chúng ta đầu tư khi nào chúng ta uh, tham gia vào và một lần cuối thì ờ, Dũng muốn nhắn nhấn mạnh các bạn đó là chúng ta đã hay là 20 phần trăm 20 phần trăm những nhà đầu tư kiệt xuất đó là chúng ta tìm kiếm những cổ phiếu mạnh hơn thị trường à, những cổ phiếu mạnh hơn thị trường những cổ phiếu tốt hơn thị trường những cổ phiếu mà thị trường uh, đi ngang hoặc thị trường giảm thì nó vẫn trong một xu đi lên đấy là những cái đặc tính của những cổ phiếu tốt thị trường và tính đặc tính của những cổ phiếu tốt thị trường giúp cho chúng ta nhà đầu tư chúng ta thứ nhất là an toàn hơn đầu tiên là an toàn hơn lợi nhuận À, cao hơn cổ phiếu kia và đặc biệt nữa là chúng ta thấy rằng là thông thường thì những cổ phiếu đó sẽ là những cổ phiếu chạy đầu tiên chạy đầu tiên là tăng tốc đầu tiên dẫn đến một cái cái, cái uh, đặc điểm đó là chúng ta có vừa có cơ hội đúng không kiếm được lợi nhuận lại vừa an toàn và đặc biệt nữa là uh, sau khi cổ phiếu đó kết thúc chu kỳ thì chúng ta thu lợi lợi nhuận để tiếp tục sang cổ phiếu khác và đây là một chiến lược gọi là đầu tư uh, à, chúng ta là xoay vòng hay là chúng ta gọi những lợi kép hay là chúng ta mang tính chất là là uh, lãi kép tức là chúng ta xoay vòng liên tục thì chúng ta sẽ có lãi kép trong chiến lược đầu tư của mình một lần nữa thì uh, xin cảm ơn tất cả anh chị các bạn đã lắng nghe theo dõi cái chia sẻ uh, của Dũng trong cái buổi sáng ngày hôm nay uh, chúc các bạn thành công xin cảm ơn rất nhiều